chạm môi cô ta sống trôi vẫn xưa vẫn mong trong ngóng trong vô vọng há đắng cay còn đây sao buông xuôi đôi bàn tay má hồng hay hay hẹn thùng bên anh giờ đâu chẳng thấy chót yêu nhau từ thời mộng mơ tựa vẫn thơ ghi vào trang vỡ vỡ ban sơ thẹn cùng thương nhớ bằng tất cả ngây thơ lối em đi thì ngày một khác ngọt nào không thấy chỉ toàn chúa cha đây hao gầy sơ xác xiết đôi tay ngậm ngồi nơi đây nhìn trời mây duyên mình ai lấy tiếng ai than thở lòng hiu vắng làn sương khói bao Quen chuyện khuya như là bạn mình Nghe tiếng nhạc còn đập rung rinh ngay bên loa Đêm mình thêm say thêm ca Chỉ cần anh em ngay bên ta Anh vẫn cày cuốc hăng say như ngày trước Dù không biết sau này họ sẽ nhớ đến hay quên ta Nhớ khi xưa những ngày đói Khi mà động lực duy nhất là những lời cười khen Giờ còn hơn ông thầy bói Vì mỗi người ta đều có hàng vạn nghìn người xem Bốn bề đều là những người anh và người em Gặp nhau mỗi đêm ở trăm kênh chat nhỏ Chấm đỏ tắt vào lúc mặt trời lên Nhưng đam mê không có quên trăm căn gác nhỏ. Ngày tương lai Couldn't khóc còn nhiều lời thôi không cần cay tới cái chiều đời làm cái nghề này 10 ngày dài cứ như là 10 năm tôi sinh ra là người tây nhưng họ nói rằng tôi là người chăm chăm vợ chăm con chăm làm chăm phần trăm mỗi khi nâng chén chăm on cho vài trăm ngàn anh em lâu lâu lại nghe tôi chém không ổn không ầm ĩ Dân đồng Lào nhưng mà sống giờ Mỹ Miễn là được chơi cùng huynh đệ thì thôi nó cứ phải gọi là hợp lý Music gaming on the mic Điều tôi muốn nói không có gì đâu Chỉ có tình yêu dành cho độ tộc và khóa hết một mấy thằng trẻ châu Âu cho anh uống một lần để điều say đến bất an để cho anh khóc một lần cho nhẹ vơi đi nỗi lòng anh đã xa vờ mạnh mẽ đến tình mình phải cô đơn để cho ngài thấy anh vẫn đang tổn thương hạt mưa như khóc một người sao hạt mưa cứ rớt màn cần ai đó hiểu nỗi lòng tâm sự cho với nỗi buồn đi hết quãng đường yêu đương trái tim mình vẫn cô đơn là anh đã sai cho ta pha để thật lòng yêu đừng ai nhắc đến tên của em ngay lúc này đừng ai hỏi đến anh giờ đây như thế nào vẫn lạnh lùng chẳng yêu ai vẫn đi về chỉ một mình chỉ biết tìm quay vào những lúc anh say mình cho anh uống một lần để điều say đến bất an để cho anh khóc một lần cho nhẹ vơi đi nỗi đau anh đã giả vờ mạnh mẽ đến tình mình phải cô đơn nên chẳng ai thấy hạt mưa như khóc một người sao hạt mưa cứ rớt hoài cần ai đó hiểu nỗi lòng tâm sự cho với nỗi buồn đi hết quãng đường yêu đương trái tim mình vẫn cô đơn là anh đã sai khi từ chối tất cả sẽ bỏ em lại với những đam mê đời trai anh mong em nhận ra rằng hạnh phúc đâu nào xa xăm dù cho em đã xin chàng đi về nơi rất xa Nàng buồn hóa tâm tư đau thương Phát tâm bệnh trong lòng như khóc và Người mượn cớ đi nơi linh thiêng Mong quên đi hết u sâu trên miên Để lại thấy đường chàng bớt đau trong tim nàng mà Lòng chàng đớn đau hơn khi duyên nhân gian chàng gieo vào tâm ý này Một người xuất ra sao yêu thương Huống chi nàng lại là công chúa vàng Tuyệt tình tránh yêu thương nhân gian Chàng gieo thân xác trong biển lửa trang để lại mỗi nhân duyên đắng cay lưu truyền trần gian mùa người mượn cớ đi nơi linh thiêng mong quên đi hết u sầu trên miên để lại thấy đường chàng bớt đau trong tim nàng mà lòng chàng đớn đau hơn khi duyên nhân gian chàng gieo vào tâm ý nàng một người xuất ra sao yêu thương huống chi nàng lại là công chúa vàng tuyệt tình tránh yêu thương nhân gian chàng gieo thân xác trong biển lửa chan để lại mỗi nhân duyên đắng cay lưu truyền trần gian nhắn ai đừng xa mang nỗi sầu lìa xa tâm soul. lặng giữa trời mây hằn lại sâu trong trái tim hao gầy giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra cuộc đời lắm vô thường sao cứ mãi vẫn vương tự mình ôm lấy tổn thương riêng giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra cuộc đời lắm vô thường sao cứ mãi vẫn vương tự mình ôm lấy tổn thương riêng mình giữa dòng đời lời yêu nay sao quá xa xôi lời thương giờ này cũng lặng trôi nhận tin em sắp sống bên người mà em thương yêu đến cuối đời lòng anh như đau thắt em ơi làm sao để lệ thôi ngừng rơi hôm nay Em hạnh phúc rồi Em đã bên người mà lòng em yêu Em quên câu hẹn câu thề Em hứa với người cả đời thương em Em ơi chứ tình ngắn thôi Mà sao anh phải kéo theo một đời Em ơi em giờ có đôi Còn anh thì phải thật rồi khi xưa chẳng cách xa từng cây môi mặn trắng ham lộn là hôm nay áo hồng gấm hoa tình xưa người trả hết nay thật à song. sáng ở trên màn hình hai giờ đêm vẫn còn lung linh Quen chiều khuya như là bạn mình Nghe tiếng nhạc còn đập rung rinh ngay bên loa đêm mình thêm say thêm ca Chỉ cần anh em ngay bên ta Anh vẫn cày cuốc hăng say như ngày trước Dù không biết sau này họ sẽ nhớ đến hay quên ta Nhớ khi xưa những ngày đói Khi mà động lực duy nhất là những lời cười khen Giờ còn hơn ông thầy bói vì mỗi cái ta đều có hàng vạn nghìn người xem Bốn bề đều là những người anh và người em Gặp nhau mỗi đêm ở trăm kênh chat nhỏ Chấm đỏ tắt vào lúc mặt trời lên Nhưng đam mê không có quên trăm căn gác nhỏ chơi cùng huynh đệ thì thôi nó cứ phải gọi là hợp lý Music Gaming on the mic Điều tôi muốn nói không có gì đâu Chỉ có tình yêu dành cho đầu tộc và khóa F1 mấy thằng giây phút rất buồn đã đến với nhau trong sự lặng im thế bây giờ mình nên cách xa trong im lặng nhìn những thứ đáng lẽ là của riêng anh mà lâu nay anh thấy em trao tặng ai người hãy nói tất cả là tại anh sai đi để khi xa rời anh không thấy đau trong lòng lòng ngỡ bên nhau trăm năm cớ sao mọi chuyện đi quá xa xăm tồn tại giữa cô đơn không em là điều rất khó vậy chăng đã thương em yêu em quá lâu nên giờ chán ngán tên nhau em đã không cần anh bên cạnh về sau ngày còn ấm yêu thương bên nhau chẳng bao giờ ngờ sẽ có hôm nay nhìn giây phút em quay lưng đi thật sự buồn lắm trời xanh bóng hôm nay cho mưa sâu đi lệ nhòa trong lúc chia xa em cứ đi đừng lo anh chẳng sao mà điều rất khó phải chăng đã thương em yêu em quá lâu nên giờ chán ngán tên nhau em đã không cần anh bên cạnh về sau ngày còn ấm yêu thương bên nhau chẳng bao giờ ngờ sẽ có hôm nay nhìn giây phút em quay lưng đi thật sự buồn lắm trời xanh bóng hôm nay cho mưa dâu đi lệ nhòa trong lúc chia xa em cứ đi đừng lo anh chẳng sao mà cả cuộc đời này anh không tha thứ cho bản thân mình vì đánh mất em một người đàn ông nhưng đang than khóc như một đứa trẻ muộn phiền nào hơn khi anh trông thấy thế giới của mình sánh bước bên ai vì sao người lại đang tâm nơ sẽ tìm ai làm hát van cùng ích gì người bận tâm chi giờ này phương xa đó nhung gấm quanh mình người có nhớ không nghĩa tình khó khăn còn thương nhau mãi đâu sao giờ u sầu chỉ mong em sẽ chọn đúng người thật lòng thương lấy niềm đau anh cũng rất buồn vì mình từng yêu thương và xin em hãy nhớ lấy tháng năm này mình đã có nhau như vậy lỡ sau này ta trông thấy nhau xin đừng ngoảnh đầu cả cuộc phải gần nghìn like anh thích nghe năm nay vẫn chẳng thấy và con gì anh nói mình cô yêu nhưng anh không cần người yêu ba má anh sáng ra vẫn vui vã chạy đi làm anh nói anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu rồi một hôm anh gặp cô gái và đi đến lòng thần thơ đêm ngày hôm mà nhớ mong để rồi chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều nghĩ đến ba mà anh lại thấy thật buồn là do em tấn chính em đã khiến chàng trai được thay và không còn như trước kia tình yêu đã dẫn là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi chẳng lẽ là quan xa anh đã không còn như ngày xưa mãi mê mộng mơ nữa đâu vì lo cho ba cho em nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày sáng từ 6 giờ Kịp mà đi chờ sáng mưa giao kịp về đâu Anh lên online phê đang tất đi tìm công việc Anh biết mình đã lớn nên phải trưởng thành hơn Anh thích nên năm nay đang nghĩ đến chuyện gia đình Nhưng chưa có ai yêu anh biết lấy vợ làm sao Mấy cô gái anh khoe hoa ra cũng chỉ nói sao Chẳng có chỉ là thật anh cứ mơ mộng vậy thôi Kể từ khi anh gặp cô gái và Cứ thấy lòng thần thơ đêm ngày ôm nhớ mong Để rồi chợt nhận ra anh đã yêu má rồi giống như lúc xưa giờ anh đã khác thật là do em tấn cả chính em đã khiến chàng trai được thay và không còn như trước kia tình yêu đã dẫn lối anh bối rối thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi chẳng lẽ là quan xa anh đã khác không còn như ngày xưa mãi mê mộng mơ nữa đâu vì lo cho ba cho em đã nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày là do em tấn cả chính em đã khiến chàng trai được thay và không còn như trước kia tình yêu đã dẫn lối anh bối rối thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi chẳng lẽ là quan xa anh đã không còn như ngày xưa mãi mê mộng mơ nữa đâu vì lo cho ba cho em nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày